ừ. chị sáng ăn cereal nè cô chú với sữa với một ly sữa buổi sáng nay mình tiếp tục ăn salad hả mọi người có ăn salad với mẹ không tôm ừ tôm nên cô chú anh chị sáng nay thì Kim ăn cái à, salad uh, tôm với sốt cocktail nè tôm sắp cốt sale thì Kim chỉ để à, những cái à, cái rau xà lách tươi sống thôi mọi người có rau dưa leo với lại cà rốt cái tôm này mình luộc á mời cô chú anh chị và các bạn dùng buổi sáng nha ăn xà lách hôm nay thứ năm là ngày người ta đổ rác nữa nè cô chú anh chị mấy cái anh tây này cao to quá trời luôn hả cô chú anh chị chê giỏi nè chị phụ mẹ nè cô chú ơi Mẹ, can you open the door for me? Okay. I can do it. Trời hôm nay người ta giao lò nướng tới nè cô chú anh chị ba ngày trước là người ta đã giao một cái lò nướng tới rồi đó nhưng mà khi mà mình mở mình khui thùng ra đó thì cái lò nướng nó móp méo ờ, nó bung hết trơn luôn đó cô chú anh chị nó bằng thiết mà nó móp hết trơn xong rồi á sau khi mà cái anh giao hàng bữa đó đi á thì mình khui ra thì mình thấy nó móp nó hư rồi mình gọi lại cho ảnh liền thì ảnh không có bắt máy chắc là ảnh cũng đã biết là cái à, này nó đã bị rớt và nó hư như vậy đó cho nên là ảnh không có bắt máy và mình gọi lên hãng thì hãng người ta xác nhận là sẽ gửi mail xác nhận cho mình trong vòng 48 tiếng nhưng mà trong vòng 48 tiếng người ta cũng không có gọi lại luôn cô chú anh chị thì à, Tony gọi lại thì à, nói là cả hơn một tuần rồi ở nhà không có lò nướng là phải đổi gấp liền thì hôm nay là người ta đem tới nè cô chú anh chị xong rồi mình gọi điện lên mình báo thì hôm nay người ta đem thêm cái khác đến đổi cho mình nè thì hôm nay người ta đem tới thì người ta khui thùng luôn để ờ, kiểm tra xem là ở bên trong nó có còn nguyên vẹn không đó cô chú anh chị rồi hai cái chú này nè đem những cái hộp xốp ờ, hùng cắt tông gì đó đem đi luôn cho mình cho nên là mình khỏi có cần dọn rác luôn đó cô chú anh chị đây cuối cùng là cái lò nướng mới này nó giống như cái cũ hôm bữa là cái kia mình mua là cái mặt này nó đen luôn Listen, cái thay đồ xong rồi nè cô chú hồi nãy giờ hai mẹ con vẽ cái mặt nạ cắt ra nè chị nó nói là nó muốn vô cho ba coi nè cô chú Vậy <laughs> dạ, ba không thèm nhìn luôn chứ. Chị luôn nó thật. thing is falling off, babe. Hi. Hello, Mum. Oh, babe, I've got so much to do. I'm drowning. Yeah. You every time I keep stopping, it means it just takes me longer to do. Rock, paper, scissors, shoot! Rock, paper, scissors, shoot! can't take your scissors, Jill. Change your mind. Really? Thank you, lunatic. Rồi, giờ đi chơi ha. Right, give me your chip. Then you're gonna go back to work. Oh. No, look at your. Okay. <laughs> Chị Chi hôm nay không có học cô chú bây giờ Chi nó đòi đi ra ngoài cái khu ờ, cái khu đất ở ngoài kia đó chỉ là đi ra ngoài khu đất ngoài kia thăm mấy cái bông à, thủy tiên hôm bữa mà mình đi đó cô chú anh chị hôm bữa đi thì nó chưa có nở nay chị đòi đi thăm bông coi có bông chưa muốn chụp hình hả ừ có thấy gì đâu chụp hình trời ừ rồi để mẹ chụp <laughs> là đây mẹ sửa lại cho đẩy lên cô chú ơi bây giờ à, bây giờ chi chi đi ra ngoài chơi nè cô chú dạ, chào cô bà cô chú nói lớn lên xin chào ông bà cô chú xin chào cô bà cô chú à, xin chào cô chú anh chị nha bây giờ thì à, kia nhà chi chi sẽ đi ra cái à, khu vườn phía sau này nè mọi người em chi muốn đi ra thăm mấy cái bông thủy tiên coi hôm nay hoa đã nở chưa đi hết chi ha hai cái à, cây hoa hồng này hôm bữa kim mua nè hồng leo á cô chú anh chị bữa nay nó đã lên rồi nè thôi mốt mốt sẽ cho nó bò lên cái dây này nè dạ cái gì mà la rùm vậy trời mẹ thấy rồi I don't want to pick it up. Ừ, đúng rồi, không có hai bông chi nó nói đúng rồi đó. Ma, yesterday you said to me, the kid is gonna get lost if I take it. Then mom and dad will be lost. Đúng rồi. Then mom and dad will be sad. Đúng rồi. À, lần trước chi nó đòi hái bông á cô chú anh chị, sao người Kim nói đừng có hái. Con mà hái một cái bông á là cái bông nó sẽ xa ba mẹ anh chị em á. <laughs> là nó sẽ buồn lắm xong bữa nay chi nó nhớ nè nó không có hái nè một cái anh kia đang dẫn chó đi dạo không phải anh à đúng rồi cái anh cái này cũng không có cái này còn trẻ nè đây là những người sống ở trong xóm mình không đó mọi người chó đang sủa mình kìa nó không biết mình đang làm cái gì chó nó sủa mà nó lại nó mừng mình hello ơi <laughs> ăn cỏ chó nó ăn cỏ nè chi Hả? Yes. Kìa, đây ít rồi đúng. Ừ. Let's go. Go. Chị Chi nó rất là thích đi dạo bên ngoài nè cô chú. Chị rất là yêu thiên nhiên luôn. Thích ngắm hoa, ngắm chim gì đó, cây cỏ gì đó đi công viên thì Chi rất là thích ngắm ờ, vịt ngỗng nè, bồ câu nè Rồi chạy tung tăng tung tăng tìm hoa, tìm cỏ như vậy đó rồi chị xí đi chị hai đi chị đang chờ trốn tìm nha cô chú mẹ mẹ mẹ, mẹ đang tìm chị nha quê chị chị con con chó nó sủa kìa That's an idea. Idea gì? When we go home, we can do that animal picture. Mm. The ball. Mm. I want to do that. I want to go home. Này có cái hoa đẹp cái này cô chú, cái hoa màu xanh nè. Hoa này của nhà người ta. Con đi té đó nha, Chi nó chuyên môn nó đi trên cái đường này nè cô chú. Té cái hoa đào nè Cái hoa đào ở bên này lạnh nó cô... thấy rồi, để mình coi cái bông nè Lạnh đó cô chú anh chị cho nên là bên đây nó nở hoa trễ Má, Mẹ thấy rồi, đây nè Cái đào này cũng to lắm Chi đã về tới nhà nè cô chú anh chị bây giờ em dạ, Chi muốn uh, học cái chữ này nè if I, I, that one. Is that one right, Tamara? Ừ, đúng rồi. Yay! I just saw it before. I know where it is. K, what's your name. Mm. K, call me. K, where are you? Call me play. I come out. Kay. Kay, where are you? I want you to call me, please. Ma. Rồi kiếm kiếm Kay đi. I can say it now. Đúng rồi. Rồi đọc coi. Em. Em. I. L. K. Milk. Milk. Rồi ok, bây giờ mẹ sẽ lật qua đây ha. Uh -huh rồi chị để chị sắp chữ lại thì mình sẽ rồi sắp chữ miêu coi em ai eo ok rồi đọc lại nè giỏi quá k miêu đúng rồi giỏi quá nè giống nhau nè uh-huh. good job rồi à, để qua bên đây rồi giờ lấy lấy chữ nào nữa okay. You wanna, you wanna talk to me about uh, about some things. Lấy cái lò nướng cũ ra nè cô chú anh chị, bây giờ mình sẽ gắn cái mới vào. Cái ờ, cái lò nướng này thì ờ, xài bằng điện. What happened to the gloves over there, Dave? in there chỉ cần à, đẩy vô xong rồi à, gắm dây điện lên là xài ha cô chú anh chị nhưng mà cái um, cái lò nướng cũ này nè không biết hôm bữa nó bị cái gì mà tự nhiên gắm điện vô nó tắt điện hết cái nguồn điện ở nhà luôn rồi um, cái uh, cái riêu cái nướng ở trên á cái nướng trên thì nó không có sử dụng được nữa cho nên là mua luôn mọi người cái này cũng giống nhau nhìn ở ngoài thì giống y chang nhau nhưng mà cái lò nướng mới này thì ở chính giữa này nè nó có cái đồng hồ đồng hồ điện tử đó còn cái à, cái lò nướng cũ thì nó không có đồng hồ mà có nút vặn luôn đó, cô chú anh chị cái lúc nãy mà người ta bưng đi thì mình mua tất cả cái mặt à, màu đen hết màu đen hết luôn không có bạc nhưng mà cái à, xong rồi đem tới thì nó bị hư hỏng đó rồi mình đổi thì à, người ta đã hết hàng rồi người ta không còn cái mặt đen nữa cho nên là đem cái mặt ở trên đó đó là bằng bạc bằng bạc thì nó nhanh dơ hơn mọi người bằng bạc thì khi mà mình à, đụng tay vô thì dễ nhìn thấy dấu vân tay nè rồi um, nó sáng đó cho nên là dễ nhìn thấy dơ đen hết thì nó sạch hơn nó chạy rồi đó cũng tương đối là nhẹ ha cô chú anh chị thấy tôi đi nhấc vô cũng dễ dàng người ta có kèm cho mình theo hai cái dĩ này nữa nè cô chú anh chị đã gắn cái lò nướng vô xong rồi nè cô chú anh chị nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa có nấu được hả mọi người tại vì mình phải ờ, người ta kêu là tại vì cái lò nướng mới đó cho nên là có còn cái nhiệt cái mùi cái mùi trong cái lò bây giờ mình sẽ để cho nó chạy ở 250 độ C một tiếng thì sau một tiếng thì mình mới bắt đầu nấu ăn được ha cô chú anh chị Cô chú anh chị ơi, tối nay thì Kim sẽ làm cái món ờ, cơm chiên tôm trứng. Trước tiên thì ờ, Kim cho trứng vào chiên và bầm bầm như vậy nè, cho nó nhuyễn trước xong rồi lấy trứng ra tại vì kim còn có một cái trứng đó, cho nên là chỉ chiên có một cái thôi mọi người mà có nhiều trứng thì làm hai ba cái gì đó nó sẽ ngon hơn ha cô chú anh chị xong rồi mình dùng lại cái chảo đó mình cho hành tây và hành lá vào xào cho nó thơm xong rồi mình à, cho tôm vào xào chín ha cô chú anh chị xào tôm thì kim cho một ít hạt nêm tiêu một ít nước mắm và mình đảo đều và khi nào à, tôm chín thì mình cho đậu Hà Lan đã luộc vào hết mà mọi người mình trộn đều và cho cơm vào xào xào cho đến khi à, cái hạt cơm nó nóng và nó khô á thì mình cho thêm nước tương và một ít hạt niêm vào mình trộn đều lên thì mình cho thêm bơ hành lá và cái trứng lúc nãy vào ha mọi người có bơ thì cái hạt cơm của mình nó sẽ bóng đẹp và nó thơm ngon hơn ha cô chú anh chị món cơm chiên tôm của mình đã xong rồi đó xin mời cô chú anh chị nha